địa tạng vương bồ tát đại bi đại nguyện địa tăng vương bồ tát nam mô đại nguyện địa tăng vương bồ tát nam 怀念。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 tăng vương bồ tát đại